cũng có chức tới cái chỗ đó nó ở hồi nãy ở đâu trời nó mất <laughs> ơi tao rồi nó làm kìa phải nhưng mà nãy thì qua mấy vòng con có nói gì đâu giờ con qua vòng cuối rồi thì vòng cuối là đi luôn hả <laughs> vòng cuối là đi luôn không <laughs> chắc đầu hỏi được im lặng con làm việc ơi chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình ha hôm nay à, nhà mình sẽ làm món à, vịt nấu chao nghe anh em bây giờ mời tất cả anh em cùng theo dõi tiếp video của mình rồi hiện tại anh em đang thấy là bà tám đang bắt con vịt sim để làm món à, vịt nấu chao nghe anh em rồi ở đây anh em đang thấy là chuẩn bị nước sôi để à, làm con vịt nha anh em dạ. đầu mướt là biết rồi cái mình à, cũng mướt theo rồi đó chưa cha cái mình đâu có mặn nhìn cái đầu nó mướt là mình nó không đường nào mà có lông nhiều chứ nó mặn con á từ mũi từ con thôi thôi nên ha chào cả nhà coi chào cả nhà mà chén lên chứ con <laughs> rồi anh em đang thấy là em gái và em rể của mình đang nhổ lông vịt nha anh em con vịt cũng à, sắp xong rồi đó rồi lông đã được mần sạch nha anh em rồi mình sạch sẽ rồi bây giờ chỉ à, mổ bụng và làm à, đồ lòng của nó rồi mình à, tiếp tục ướp nha anh em rồi hiện tại anh em đang thấy là con vịt sim đã được chặt nhỏ ra rồi và đã được ướp rồi và đầu bếp điền đang uh, cháy tỏi mỡ cho con vịt nha anh em chiếc mà chặt cùng ngựa đem qua đây nha, tính chở đóng ngựa quay nha chặt mấy cái dừa qua đây khỏi người đây nấu không ngon Còn bữa bữa nè con để trao thêm vô Chưa, chút xíu mà chút xíu. để vô nó mới ngon Nó chưa niêm mà nãy sớm mẹ bỏ nước chao vô đây không? Rồi Là chao với nước hết trơn vô đây còn nó cái không ạ? Ừ có mấy nước à, trời nhiều quá nó mặn lắm á Nước chao á, bỏ ít thôi, bỏ cái thôi thì đó mẹ cứ lấy cái muỗng này đánh nãy là ta để vô thêm ướp vô không chịu ướp thì kỳ cục không có ờ, sớm cháy rồi giờ bỏ vô đây ấy thì à, không có ý là mẹ nãy mẹ kêu con để vô đi rồi con bắt lên chảo uống lên chảo á rồi cái bắt đầu Đây vậy cha cha làm vậy mà đau vậy cha cha quay này hiện tại thì món vịt sim nấu chao đã hoàn thành rồi bây giờ mình sẽ đưa lên bàn nghe anh em đang ngồi thành vịt sim nấu cháo luôn á điện mày ngồi đó là mày vịn đó ngồi hai để nói vịt sim nấu cháo luôn á xịt thiệt trời rồi món vịt nấu chao đã hoàn thành bây giờ mời à, tất cả anh em cùng thưởng thức cái món vịt nấu chao này cùng với gia đình của mình nghe anh em ai cũng đưa đó vậy thêm cho con ly đi cho con ly rồi nhung vợ tạm đầu ra đi con ăn đi đi đâu giờ không đâu ngồi ngồi đường đó em ngồi vô đi ngồi đi rồi luôn. Mày lấy thêm chén dĩa đâu mày. Đi. Nhắm mắt chịu gì. Giờ trên nào lên nè. Đó đó. Cái ly uống ờ, được. Được. Ờ chị tương nổi ban luôn hả? Mà mày chụp tấm hình đi. Nè, đưa đưa cái động qua nóc lên đây nè. Đó đâu ăn. Ừ. Ăn thôi. Cũng ăn thôi. Vô luôn nè. Miếng đi. Mày không ăn thì tụi tao ăn mày ngộ à. Ờ, cho nhông hay vậy mẹ ngồi đó mẹ ủa vậy mình kêu mày hả chứ giờ hả trời tắm thì thấy người tắm rồi em mời em mời em mời à, thôi mời cái Thôi này thôi ngồi đấy thôi Vậy chén này đó Nè, nè, cho con xin heo đổ mà Nè Nè Chén nào Ghê quá dạ, Con gì toàn làm mấy bãi con là kỹ tiền không nè Ê, nó giặt nó bốc Ê, trời ơi, sao nó đổ nó cho bệnh nó cô Con đăng lên là tại Thôi, thôi, thôi để vô để vô để vô để vô quăng gao vô dạ, dạ, dạ. gao kìa tưởng kêu ăn thì mà dạ dạ bây giờ đây mày đừng bay cái chân này chứ đẹp trai người ta về chứ không mà về chứ không mời mời xuống đi mời đừng quay cái chân nha lại còn cái anh nè thì không ăn ít gì ăn à, đâu nhiều ăn ít mày không ngồi ăn được mày cha đâu rồi đó mày làm gì vậy ta Vậy mày cũng nồi cho có tụ nó ăn được. dẹp nè, dẹp thức qua người nè. Thôi. Dạ. Cái dẹp nó nè. Trời ơi, vui. Ngồi đuổi rồi, ngồi cho ngồi cái cần ha, chị mượn lên đây nè. thôi. cho mày ngồi đây. Còn với cưng chân đôi đũa không toàn cái đó. <laughs> Ủa nãy chị có hả? chị mượn lên đi. Chị Dung nãy giờ đợi có nhiều đó đó. Dạ. Nè. Vô. Cho mượn chén hả? Vô. Không mà vô thì đi của tao có mọi trơn nữa. Không được không được không không được cái đó ờ, cái đó không chấp nhận. Rồi không chấp nhận. Không chấp nhận cái đó không chấp nhận. Không chấp nhận. Cái mày ừ. không có bị không có chuyện đã đang ta đang đẳng ta đem dời lại đây mày tới mốt tự nhiên uống nước ngọt ủa em nhân tạo chứ bảo em là người tâm đâu mà ờ mà anh tâm nó không chấp nhận cái đó cái này là thế mốt uống với cậu kìa con hưởng chén hả chú? Ờ, à, dễ rồi ê lấy mẹ nó cái gì bự bự á hai cái nó hai cái đây đâu để chắc thằng ấy vừa chắc uống rượu vô chiếu à, nước mặn chế thì lấy nước vô mặn chế đi miếng muối mẹ lấy không không mặn chế đi khỏi chấm à, khỏi có nước mắm nó hơi cứng chút xíu mày nước lọc không dạ. nước sôi nước chín chứ không Ủa, đứa nào đang lên mà cái múc mày học chưa coi hết đây? đây nhưng mà rồi vẫn đang phát trực tiếp thôi nghe đi lé ngại, vậy dạ, không lẽ nãy giờ ờ, ông cũng thấy đạt ờ, à. ừ, ừ, đâu có em không ừ, bữa nay không phải nhà của em đừng nghĩ ba đừng nghĩ ba ăn gì đây đừng nghĩ ăn từ từ ra ngoài không vậy lúc này thấy nó cao lên ta cao lên nó ra hai chị hai chuẩn bị đi nó toàn chuẩn bị rồi mà bắt người chuẩn bị luôn chị thấy tao đưa này là biết rồi hỏi ờ, rồi chắc ai đưa mà uống nó ngọt ngọt á rồi ờ, thấy nó hơi lạc không không ờ. có đổi thừa vậy không có đổi thừa nhậu cuối cùng anh trời ơi tại anh nhậu anh không thấy đường anh đọc cái sai số mẹ con đâu cái này đâu mẹ con đâu mà vô vô lấy cái lon mẹ rồi nãy đã có bia đó không còn mà nhóc đẳng kề nãy lấy tạm đây vô à, đâu ai của mình đâu thôi để nó quay rồi mày dễ ăn quá tới lúc mày lắm à tới lúc mày kìa dễ ăn lắm mày lọt chuối mày cho mày ba chữ lắm chị đi mày ba chữ lúc mới được mày vậy đó cái này tao sao hoàng chứ mày bắt đầu thì kìa mới là mày để dạ, giúp đỡ còn ăn gì không chị mút rồi vậy nè cái gì cho vô mút chờ nó chén để móc bị bển không có thịt nè đúng rồi cắt cho anh luôn dạ đúng rồi thêm mười vô làm miếng thêm mười không tiếp nồi lắm nhanh mà tôi chế vô sao uống không nổi biết đâu bậy thôi giờ chặn lại chị nhung dịp khác đi vậy chốt lại có đi uống phê không để nhớ đi về thì đợi dịp khác đi anh với chị ba chị ba chị hai chị ba em từ từ em trả chứ giờ ăn cái này đi ăn được rồi. trả nổi ăn lễ rồi ăn cái này lên để ăn gì nổi đó mười hai hai mười ba nào ba vô đi nó giờ lại ồ ngay chủ nhật mới được nha thì 11 nữa chủ nhật thì mình lại đẳng đi Chứ mà con gì đâu Ý là thứ 11 mới nhậu nha, thứ 11 mới nhậu Sao? Ừ Ủa, rồi đây Linh Phương hay đỉnh gì? Ủa, rồi bỏ vô có gì đâu Để đi không? Nó cảm thấy mệt mỏi hai đứa rồi đó Đi rồi Nó, nó, đã ở lần trước Nó ăn hả? Hãy chết hết tất cả này Hãy chết hết chú mượn cái nó <laughs> ừ. chơi được luôn hả à, không em em mua bữa đó nói gì luôn bữa đây nó chấp mẹ nó cho nó dọn mấy tiền chờ luôn á ôi chết gì vui đó cái gì rồi ờ. cái mượn ra là chú mượn phải em ờ, mẹ luôn á mua hai chơi mấy chơi gì nhau dạ, dạ. dạ. lô khô à chiều nay có mưa ờ, nó dọc của ai nhất của ai không á nó dọc thả nhất của ai thành không biết mày nhấc nó tại không chứ tao nhấc đầu nữa bây giờ đi nó ngủ nhà ở bển mà nó ngủ đây có vợ chồng tâm kìa bây giờ tao nói mẹ buồn chứ ờ tại tám chục ngàn mua thuốc uống hết mẹ chứ còn năm chục ngàn hết rồi không mà mua đó cái còn dư được mấy chục ngàn cái mua xì rượu cho uống xíu mà đi lại còn không có giỏi chú nè vô đi nè mày rủ tao cũng vậy à. ờ phải rủ chứ giúp vòng mà đấy anh tâm phải ơi rủ thêm mướp nó rủ mướp nó không mà chết cha à, chưa vô con chết cha con con hạ hạ cao lên để có một ấy với tôi bắn tôi vô con dễ cao lên không lên đây nó giật không dơ cao lên rủ không dơ cao lên lên nhà được đấy chú mày đi ra ra ra đâu phải dễ ăn thiệt đâu dạ. tâm nó chưa có kinh nghiệm thế mà mời vô tôi coi ứng cậu mày cộng rồi mà theo xin mời bạn à, cộng rồi nó đưa đưa gót mày liền trời ơi vợ tao tao biết mà rồi mình dừng lại nội dung video ở đây nghe anh em bây giờ mình xin rồi hẹn gặp lại em ở những video kế tiếp xin chào cho mà tao nổi nè làm dạ. dạ, nghe thì liền á uống đi con kết dạ, thúc rồi kết thúc video đừng nhậu kết thúc cái gì lên giọng nói chung ly này là con à, vô dụng đi chứ lên cái vụ gì hồi đi hết có còn hẹn ngày mai nữa mà nó uống về đi nữa tại chỗ luôn đó Thôi, là tại chỗ đó vừa đó rồi mình ờ, cũng có sức ờ, tới lúc độ đó nó hết hồi nãy ở đặng trời ơi phút ơi nó bận làm kìa phải nhưng mà nãy thì qua mấy vòng con có nói gì đâu giờ con qua vòng cuối rồi chứ vòng cuối là đi luôn hả <laughs> vòng cuối là đi luôn không cắt nào hỏi được quốc